đã sáng một lúc lâu nhưng thủ vẫn chưa muốn dậy mặc dù từ lúc ở xã về đến giờ là anh cũng không hề chập mắt người cứ như rỗng không đêm qua về nhà thì không biết rửa giấy thủ người ngã người ngay xuống giường vợ thủ nằm với đứa con gái nhỏ ở phía góc bên kia nói với sang thầy nó có đói đi ăn cơm thêm không buổi tối cậu lưu cho thịt vịt em vẫn để phần đấy vì ở nhà thủ vì nhà thủ ở khuất lại xa đường lại thêm cái nếp ngủ của luyến đến súng bắn tay thì cũng coi kinh nên vợ con thủ cũng chưa biết gì cả thủ nói lình khực ăn rồi sáng mai ăn không được gọi tôi đấy nhá rồi thủ tắt đèn mắt mở trong chóng nhìn vào buổi đêm tối đầu đau nhức thấy lên lần này thì thủ thật sự bị đun vào chân tường rồi không còn lượn lờ dựa dẫm vào ai được nữa về mặt xã và chính quyền đã có xỉu và những người khác họ cứ dựa vào pháp luật mà thi hành dễ ợt nhưng với thủ là cả dòng họ trịnh bá trông vào anh phải tự xoa xỏa xoay xỏa lúc này thì một mình một ngựa một mình một chiến trường xưa nay thủ chưa hề thấy sự bức xúc trong việc dỗ giành chỗ đứng trong dòng họ bởi thủ không có những uất ức riêng tư như hàm và như mọi việc đối thử đều quá thuận lợi đều nằm trong tầm tay Vậy mà ông Hàm cứ chơi cú này đến mất cả trì lẫn chài trong dòng họ trịnh bá đây. Thủ cũng muốn đến chết chìm theo con thuyền này. Chịu khoanh tay phó mặt sao? Muốn thay đổi thế cờ hay cách nào? Đến nước này thì trở tay không được đâu. Cánh lão phúc nó cũng có sừng có mỏ chứ không phải là dân ngu cu đen dễ gì mà bạn dễ bắt nạt hầu hết nằm ngửa lại nằm nghiêng đầu ong ong sáng ra thủ nghe thấy tiếng mấy mẹ con thì thào rồi đi lên xuống đây một chút đấy dây suốt ruột nhưng vẫn không ai muốn dám đánh thức thủ bây giờ lại nghe thấy tiếng xỉu ở ngoài sân rồi vợ cứ thế á thế á đầy hút hoảng dường như không đừng được nữa vợ thủ rón nén lại bên giường gọi nhỏ thầy em dậy đi có chú xỉu đến thủ vừa dụi mắt chui ra khỏi màn thì thủ đã cuốn thấp ống cao nét mặt rầu rầu như người có lỗi đến bên thủ Gây lắm anh ạ cứ ở mỹ từ sáng đến giờ đám trẻ con thì bỏ cả học cứ bay lâu hội trường cái nhà ông phúc đã có người lên luyện báo từ sớm chắc lúc nữa là họ về ta phải làm gì hả anh nhìn thủ cứ ngồi lực với bộ mặt mất thần xỉu càng lúng túng mới có một đêm mà anh ấy hốc hác đi khiếp quá đúng như là người ta nói đa suy tốn tỷ nghĩ nhiều tuổi thọ tiểu lại nói nho nhỏ cánh nhà ông phúc cũng đáo đẹp đêm qua họ bí mật ngày hai người ngồi suốt đêm ở nách hội trường để nếu đã đánh thức bác hàm thì họ sẽ nối ra lối lên vợ thủ bưng chiếc mũ mâm từ dưới bếp lên bên trên là tô cơm rang và đĩa thịt vịt xào chị vừa dọn bàn vừa nói sẽ sàng thấy em đi rửa mặt rồi mời chú xỉu tạm ăn bát cơm xỉu quay lại lấy là may mắn thì có cớ rút khỏi lui khỏi phải ngồi thủ lúc này thôi ăn tối thôi tôi ăn rồi sáng nay bên tôi thì vẫn còn ngồi sáo cố ăn mới hết rồi xỉu quay sang thủ hỏi nhỏ tí nữa anh có lên xã không tôi thì lúng túng quá thủ đáp nó sống tôi sẽ lên xỉu tuy nét mặt vâng cứ thế lên trước nhé Rất lời xỉu ra sân dắt xe đi ngay Tiểu còn chưa nói với thủ chuyện này ấy là hai người của nhà họ vũ đình gài nằm lại ở nách hội trường đã nghe hết chuyện lục đục của bác cháu ông hàm trong đêm thăm ưởng nằm trên hai chiếc ghế băng ghép lại thừa cả đầu cả đuôi đang nằm đang thẳng như duỗi như khúc gỗ bỗng nó co chân đập chăn chát xuống ghế miệng chửi rầm lên ở bên ngoài thì nó nghe hét mẹ kiếp mẹ kiếp không biết rõ mẹ kiếp với ai rồi nó lầu bầu những gì cũng không nghe rõ ở góc bên kia thì ông hàm và thằng ngạc đang nằm chung trên mặt bàn ở thằng ngạc nhổm lên văng tục sang thằng ưởng đang làm cái gì và rỗng lên thế ông hàm nằm im không động cửa việc cứ lầu bầu im thế nào im nào nhưng thằng ưởng không im chốc chốc nó lại động chân thình lình lại văng tục ở mỹ thế tức là ông via trưởng họ mất thiêng rồi cá mè một lứa rồi vừa kể chuyện oang oang trước đám đông hai người của nhà họ vũ đình vừa bình vừa đếm đêm, đêm thế nào ngồi cả con trai nhà bà lộc cao giáo như cái xào chọc mít cứ hoa tôi tay rành quẳng các tướng lên quái trá thế là nội họ bội lục đục rồi từ khi vặt lông khỉ rồi người ta xuống đông xuống đỏ nghe kể chuyện cười hăng hắc hí khoái lắm thủ rửa mặt rồi nhai cơm triệu tạo đi rai rơm bốn gian nhà máy đều bằng gập khoanh mấy đứa trẻ đã biến hết chắc chúng nó kéo nhau liên xã rồi bé làm chưa vợ thủ gạo ràng ra dưới nhà đoán chừng thủ đã ăn xong chị đi lên với bộ mặt buồn chồn những nốt đỗ hoa trên mặt đỏ lên các cái chị dâu sắc nước hương trời là bà son vợ thủ tự nhận mình là thua kém chồng về cả cái mã bên ngoài với sự tài trí bên trong và hai người lấy nhau rồi đoàn thanh niên đi khắp đê Hà Châu để phòng mùa mưa nước Châu tràn vào Giàu ấy thụ làm bí thư xã đoàn một anh bí thư đẹp trai và hào hoa biết hát biết đóng kịch và biết phát biểu rất hay khi lên diễn đàn tây mà mới giữa diễn dịch khi bờ đê con trạch mới nhu nhú thì những lời đồn thổi đã ập tới bay về xã về làng là anh phủ cô luyến đang say như cốc ngậm thuốc lào rằng là tối nào bí thư xã đoàn cũng đi hội với đi hội ý với cô phân người ta cầm ý lên với cô phân trưởng đoàn xóm chạy bằng mãi ở ngoài đê sở dĩ người ta quan tâm người ta ầm ĩ lên nhất là cánh con gái càng sồn sồn trong kể kể chuyện truyền tuyên truyền chính là các cô tức ai đời tay thủ ông tông lộng thế kia lại đi mê con luyến mặt rỗ thì hoa thì rời thì còn rời đất nào nữa các cô thấy mình như bị mất mát bị tước đoạt một cái gì ừ thì con luyến tiếng là nết na thủy mị kéo tay và chịu khó ừ thì nó sẽ có đáng người cả trắng ở nang chắc động tươi khỏe cứ giống như khoai tím trồng ở đất cát pha chất đất màu mỡ mỡ tạo ra những củ khoai mập mạp rắn chắc mà tươi bở ờ thì nó cứ hàm rồng hoa cau nước ra bánh mật nhưng ra bánh mật thì được cái bánh gian trôi cũng là tổ trưởng nuôi ong cô nào cũng tự cho mình là hơn đứt luyến ở câu sung yếu nhất ấy thế mà đùng một cái thì con cá to bị mắc vào một cái lưỡi câu chùm câu cùn nó là một cái sắn giữa miếng gan thế là các cô cứ theo dệt lên đồn thổi lên ngang với tâm trạng vừa bực bội vừa núi tiếc đến núi đảng ủy phải gọi ngay thủ về để báo cáo tình hình xem thực hư thế nào người ấy người ta coi việc yêu đương thấm lén là một vi phạm đạo đức và phẩm chất cực kỳ to lớn cực kỳ nghiêm trọng dù trai chưa vợ và gái chưa chồng nhưng cũng bị cấm chỉ họ hèo thì thụt tiền và gái em ít ra chê nhưng người khôn thì chỉ thích ngầm và dùng ngầm thôi chứ nếu anh ờ, dám nói toẹt ra là thích thế là anh toi đời huống hồ con luyến này thì lại phải là không phải là đẹp mà hai người thì lại dắt nhau ra tận bờ đê thế là dứt khoát thì có vấn đề rồi trong việc này thì cứ đứa nào cũng lợi dụng đứa nào đây đứa nào thoái hóa biến chất trước thủ bây giờ đang là đối tượng đảo lớ vớ phen này trắng túi nhưng rồi cô nhưng rồi thủ đã làm cả đảng ủy trưởng hưởng sau khi nghe ông bí thư ra chất vấn về một hồi những dư luận rằng thủ đã có nhiều biểu hiện xa sút trong việc rèn luyện tu dưỡng thủ điểm tĩnh hỏi lại thế cô luyến có phải là người xấu không gia đình cô ấy xấu không ông bí thư hơi sững ra rồi quả quyết nào ai bảo cô ấy xấu tập phân trưởng đoàn thanh niên cả xóm trại là thư ký đội sản xuất người xấu thì để ai ngồi đây thế còn gia đình thì bần nông cơ bản đến ba đời sao lại xấu được thế tôi lấy cô ấy có gì sai không không sai bí thư dương mắt kính nhìn thủ thủ hạ câu chắc nịch thế thì xin báo cáo với đảng ủy là tôi sắp lấy cô ấy đơn giản có vậy mà bấy giờ người ta lại đã coi như quả bom mùa đông năm ấy thủ cưới luyến đúng nghi thức đời sống mới nghĩa là chỉ có mấy cân kẹo cứng răng rắc mà bao bọc thuốc lá cuộn đơn giản là hết cỡ làm cho bố mẹ luyến dù có mừng thì gã chồng con cho con được vào nơi mát mặt nhưng cứ ngớ ngẩn ngơ ngẩn đánh tuột khỏi tay nồi tóc giống từng thế là hết chuyện thế là tôi trách tôi trách vậy mà người ta lại còn kháo nhau là thủ phải quy luyến vì đã quá mù mưa quá mù ra mưa chứ thực ra thủ ta thấy cô nàng cứ lung liếng bày ra trước mắt không ngỡ để trí của rời thì chàng cũng phải lánh phén cải thiện tí cho vui chứ không phải là nghĩ đến chuyện tách yên dai não nếu bây giờ thì thủ đánh bài chuồn đấy thì coi như cấm cửa vào đảng vậy mà cũng phải 3 năm sau thủ mới được kết nạp và cứ mỗi lần mang ra xét lại có ý kiến cho rằng là dù thế nào đi nữa thì thủ vẫn có điều tiếng trong thời gian yêu đương đặc biệt là thái độ không khiêm tốn dám vặn vẹo cái lý với đảng ủy thực ra thủ bị om chỉ vì mấy câu chuyện vặt vẹo ấy thái độ cái điều tưởng đơn giản và nhỏ nhặt nhưng điều mà đã bị mờ đời chỉ vì thái độ thủ đã có một thời thanh niên sống đẹp sống hào hùng và có bản lĩnh còn luyến từ ngày lấy chồng chị sống yên phận người làm làm người vợ làm người đàn bà chị đẻ còn sòn sòn bốn đứa nuôi con rất khéo bây giờ mới 45 nhưng Luyến đã có nói năng sinh hoạt đúng cung cách của người chân quê. Luyến chỉ còn thêm sinh vui chiều chồng, quý con. Có mấy bạn mà nghe phong phanh thủ đi học, đi tập huấn cũng có tí tấu mà mẻ với cô giáo này, cô hội phụ nữ nọ. Luyến chỉ cười ủng hộ với những rỗ hoa mờ mờ. Ôi dạo mấy đàn ông mấy mà, em chỉ quản ông ấy khi về nhà còn khi ra ngoài đã có đảng em cứ giáo hết cho ông ấy cho đảng chả ai ăn vụng được với đảng và hình như là có chiến thuật buông để nằm ấy người đàn bà sởi lời đến tổ tề này lại giữ chồng thỉnh thoảng gặp được thủ cũng chỉ hiu hiu gió thoảng chứ không dám quá là thầy em có lên xã bây giờ không vừa dọn mâm bát luyến vừa hỏi ngập ngừng thủ rót nước tránh nhìn vợ giọng thẫn thờ cụt cụt có luyến đã bưng mâm lên nhưng chưa đi lại hỏi rõ ràng thế định giải quyết việc bắt hàm thế nào bỗng nhiên thử bỗng nhiên thử nổi cáu lại một lần nữa thủ nổi cáu rất vô lý đi tù chứ còn thế nào nữa hết này thì chết cả nút dọn đi để cho người ta yên rồi thủ xúc miệng ọc ọc phun nước phì phì rồi thủ thay quần áo cho đàng hoàng tươm tất quần sa viốt áo cọc tay màu nước biển anh vốn ghét cái sự lùi xùi hôm nay cũng không được lúi xùi không được cho ai thương hại thủ vứt quần áo cú đi văng rồi một lời dàn dò anh hầm hầm dắt đi xe quý vị và các bạn vừa nghe xong chương 7